Hello, hello, xin chào anh chị em. À, trong buổi sáng hôm nay thì uh, Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta làm sao để chúng ta cách bán cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ một cách như nào cho nó đúng và nó hiệu quả trong đầu tư chứng khoán. À, phần lớn khi mà chúng ta đang trong đầu tư chứng khoán thì đa phần lắm mọi người là không biết khi nào chúng ta bán cổ phiếu, không biết khi nào bán và cũng không biết khi nào là chúng ta có thể mua lại nhưng hôm nay Dũng sẽ nói với anh anh chị em cách để chúng nó bán cổ phiếu từng phần ra câu hỏi là tại sao chúng ta phải bán từng phần ra khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu vẫn đang tăng rất là mạnh à, một số anh chị em lại thấy rằng là khi mà chúng ta bán ra thì cổ phiếu sẽ tiếp tục nó tăng tiếp tục nó tăng làm cho chúng ta cảm giác là gì ạ rất là khó chịu đúng không làm cho chúng ta cảm giác là rất là khó chịu bởi vì chúng ta bị đã bị mất một cái khoản lợi nhuận nào đó à, tuy nhiên thì các bạn biết rằng là với những cổ phiếu khác nhau đặc biệt là khi chúng ta margin với một tỷ lệ rất là cao thì chỉ cần gãy tức là thị trường giảm một phiên thôi thì chúng ta có thể mất đến 100% lợi nhuận từ số vốn chúng ta có ban đầu 100% lợi nhuận từ số vốn ban đầu để Dũng nhắc lại à, ví dụ đơn giản như này để chúng ta có hiểu đơn giản đấy ạ với công ty chứng khoán Hồ Chí Minh này hoặc là công ty chứng khoán PVS SI một số công ty có một tỷ lệ vay rất là cao khoảng là tỷ lệ 37 37 là một tỷ lệ vay rất là cao thế thì khi mà chúng ta uh, đầu tư chẳng hạn nếu chúng ta có 300 triệu đúng không chúng ta lấy một con số 300 triệu thì sau một thời gian chúng ta có lợi nhuận tương ứng khoảng độ 200 phần trăm đi ạ là là 900 triệu đúng không chúng ta có 900 triệu để chúng ta đầu tư thế thì 900 triệu đó chúng ta sử dụng margin thì chúng ta có thể vay được 3 tỷ để chúng ta tham gia đầu tư anh chị em 3 tỷ nhá 900 triệu đó chúng ta có thể vay được 3 tỷ anh chị em tham gia đầu tư nhưng mình có hiểu đúng không nào 3 tỷ đó nếu thị trường mà nó giảm nếu sàn Hà Nội nó giảm 10 phần trăm là chúng ta tương ứng mất khoảng bao nhiêu ạ à? 10 phần trăm của sàn Hà Nội nếu cổ phiếu chúng ta giảm là chúng ta tương ứng là chúng ta mất bao nhiêu ạ à? 300 triệu rồi ạ à? 300 triệu có phải tương ứng với 100 phần trăm không ạ nếu chúng ta đạt gì ạ hai trăm phần trăm lợi nhuận có lợi nhuận hai trăm phần trăm đúng không hai trăm phần trăm từ con số 300 triệu lên 900 triệu thì có phải khi mà margin tỷ lệ rất là cao như vậy thì chỉ cần một phiên giảm thôi là chúng ta gì ạ với sàn là nụ chúng ta đã mất bao nhiêu ạ một trăm phần trăm với sàn gì ạ sàn Accom thì một vài cổ phiếu chúng ta đã mất và lỗ đến 150 phần trăm rồi mất cái lợi lợi nhuận đấy thế thì bây giờ nếu chúng ta đang đang là đang là đang lãi rất là lớn đúng không còn trong trường hợp mà chúng ta lỗ thì sao chúng ta à, chúng ta đang gì ạ, lãi khoảng 3 40 phần trăm thì sao thì chỉ cần một phiên thôi anh chị em sẽ thấy điều gì diễn ra câu chuyện nó là như vậy nên uh, khi với việc của chúng ta gì ạ đưa ra quyết định bán sớm là một trong những cái quyết định mà thông minh nhất của các nhà đầu tư thành công đúng không các nhà đầu tư thành công nên một số anh chị em hỏi là margin có tuyệt vời không ạ Dũng khẳng định là margin là rất tuyệt vời bởi vì khi mà Dũng đào tạo trong chương trình của Dũng để đạt ra mức lợi nhuận 200% thậm chí là 500% có những anh chị em đạt mức lợi nhuận nghìn phần trăm thì câu chuyện đây phải có margin phải có margin thì mới có tỷ lệ cao như vậy nhưng cách sử dụng margin như thế nào và cách gì ạ bán như thế nào đây mới là nghệ thuật rất nhiều anh chị em khi mà chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán á chúng ta làm trên thị trường chứng khoán đúng không thì chúng ta chủ yếu là tập trung vào gì ạ tập trung vào mua hoặc bán cổ phiếu thôi thực ra chúng ta gì ạ không tập trung vào những chiến lược đề ra ở trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta cũng đã biết rằng là có ba cái chiến lược quan trọng nhất là chiến lược về cảm xúc đây là chiến lược quan trọng chiến lược thứ hai là chiến lược gì ạ chiến lược thứ hai là chiến lược về gì ạ là những cái quy trình để chúng ta thực hành và chiến lược thứ ba là chiến lược gì ạ chúng ta sẽ nói về gì ạ cái hành động mà chúng ta đưa ra ở những cái cái điều này Dũng sẽ vẫn nói đi nói lại bởi vì dù chúng ta làm bất cứ điều gì thì cái ba chiến lược này nó luôn luôn xảy ra nên một ai đó thì bảo là cái này sao cứ nó nhắc đi nhắc lại thì bạn làm bất cứ điều gì trong cuộc sống ba cái điều này nó luôn ra cảm xúc bây giờ chúng ta thế à bây khi thị trường đi lên như này đúng không chúng ta thấy rằng là bắt đầu có nhiều lúc bắt đầu họ gì ạ họ đưa ra con số lợi nhuận rất là cao đúng không bắt đầu chúng ta gì ạ bao giờ chúng ta cũng thấy là con số rất là cao cái thứ hai là chúng ta truyền thông truyền thông là con dao hai lưỡi chúng ta biết rằng là truyền thông là con dao hai lưỡi bởi vì thứ nhất là này họ phục vụ cho lợi ích của họ vậy lợi ích của họ là gì ạ lợi ích của họ là họ đang đi tìm những gì hot nhất để họ đăng đơn giản thôi họ hot nhất để đăng à, Dũng sẽ có một cái chủ đề về gì ạ? phân tích về cảm xúc phân tích về gì ạ? truyền thông để anh chị em sẽ thấy rằng là truyền thông họ luôn luôn tìm ra được những cái vấn đề của thị trường và họ tìm ra để làm sao đáp ứng được lợi ích của họ vậy lợi ích của truyền thông là gì ạ theo anh chị em lợi ích của truyền thông là gì ạ lợi ích của truyền thông là là gì ạ đó là họ làm sao để có người nhiều người nhiều người theo dõi nhiều người theo dõi chẳng hạn nếu chúng ta đang theo dõi đang đồng có Chen, Chen rất là lớn đó là uh, một cái danh hài lớn đúng không danh hài lớn mà khi mà chúng ta gọi là ông uh, cầm uh, ờ, 13 tỷ đồng để gì ạ để chưa giải ngân nhưng nếu chúng ta phân tích là tại sao như vậy thì chúng ta thì à, sẽ hiểu được là cái điều đó lại không phải như vậy nhưng vì truyền thông họ phân tích họ bóp méo cái điều đó nên chính vì vậy chúng ta sẽ gì ạ sẽ thấy rằng là mọi thứ chúng ta đánh giá chúng lại phân tích và tất cả mỗi người lại đánh giá phân tích nó tạo ra sự bóp méo rất là lớn nên cái việc câu chuyện như vậy thì Dũng sẽ phân tích để chúng ta sẽ nhìn ra toàn bộ bức tranh về thị trường liên quan đến gì ạ liên quan đến tính cách liên quan đến nhu cầu và liên quan gì ạ liên quan đến là cách mà chúng ta hành xử nên ở đây chúng ta hiểu rõ về tính cách hiểu rõ nhu cầu thì chúng ta có thể tự là tự mình có thể hiểu rõ được tự mình có thể đưa ra quyết định chứ không phải là bây giờ chúng ta phụ thuộc quá nhiều khi mà truyền thông họ đưa ra thông tin mà chúng không không biết là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro chẳng hạn như hôm nay chúng ta thấy là cổ phiếu gì ạ MBB bắt đầu tăng khi mà MBB bắt đầu tăng thì chúng ta sẽ thấy là bản tin tài chính hôm nay nó sẽ như nào buổi trưa chúng ta sẽ xem mà bản tin tài chính họ sẽ nói rằng là MBB nếu ai mua MBB từ giá 16 thì đến bây giờ nó đã đạt là lợi nhuận hơn 100% họ sẽ nói một con số rất là cao chúng ta đã đạt lợi nhuận hơn 100% từ đầu năm bây giờ đấy là đầu tiên họ sẽ nói như vậy điều thứ hai họ sẽ nói là cả thị trường chỉ có mỗi MBB tăng thôi và tăng mạnh ngay từ đầu đã có dòng tiền lớn tham gia vào đấy là cái, cái thứ hai chúng ta cũng đã nhìn thấy cổ phiếu MBB tương tự như vậy và cái thứ ba à cái thứ ba chúng ta sẽ nhìn thấy là một số các câu chuyện về kịch bản của MBB sẽ được viết ra và các thông tin này sẽ được các trang mạng xã hội các Facebook các đội nhóm bắt đầu họ đưa ra họ phản ánh trên thị trường và làm cho chúng ta nếu ai đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta sẽ làm gì ạ chúng ta sẽ comment ạ nếu anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu này thì anh chị em làm gì ạ chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và thậm chí là chúng ta mua thêm đúng không còn nếu ai chưa mua được thì chúng ta sẽ gì ạ tìm cơ hội để mua thêm bởi vì thường là chúng ta sẽ gì ạ không biết là cổ phiếu này đang ở đâu bởi vì phần lớn rất nhiều anh chị em là không biết là biểu đồ này cổ phiếu này đang nằm giai đoạn nào nên họ không quan tâm đến biểu đồ họ chỉ quan tâm đến thông tin để họ mua vậy bao nhiêu anh chị em là chúng ta chỉ quan tâm đến thông tin để chúng ta mua cổ phiếu thì có thể comment cho Dũng gì ạ à? comment cho Dũng số 1 đúng không ạ chúng ta thường thì chúng ta không quan tâm tâm đến gì ạ cổ phiếu này đang nằm ở đâu mà chúng ta phải quan tâm đến thông tin nữa thông tin thông tin nó diễn ra như nào báo chí nó diễn ra như nào các phương tiện từ cà phê ép đúng không từ cà phê F từ F319 thậm từ thậm chí là những bản tin rất nhiều các bản tin trên YouTube khác nhau à, thì chúng ta thấy rằng là họ cũng gì ạ đưa ra thậm chí là chúng ta cũng chẳng phân biệt như là cái kênh đầu tư nào hoặc là cái kênh nào tốt hay xấu chẳng hạn bây bạn đang theo dõi kênh đầu tư của Dũng thì bạn thấy rằng cái việc này có thể nó bị sai bởi vì Dũng sẽ nói cho anh Biện cho em biết rằng là chúng ta sẽ bị sai ở góc độ nào chẳng hạn khi mà Dũng nói với anh chị em là chúng ta nên bán dần ở đây đi thì cổ phiếu này có thể nó lên đến gì ạ từ 38 nó lên 40 thậm chí là lên 50 điều gì diễn ra nếu chúng ta bán cổ phiếu này nếu mà nó tiếp tục lên đến 50 và chúng ta sẽ thấy là đây là một cái gì ạ trường hợp mà chúng ta cảm giác là rất là sai lầm bởi vì chúng ta nghe một cái người mà chúng ta gì ạ đưa ra chúng ta những cái gì ạ nhận định như vậy chẳng hạn như vậy cái điều thứ sai thứ hai nữa là với cái chiến lược này thì Dũng sẽ không mua vào nhưng vì chúng ta không mua vào ở vùng giá 38 này thì sau một thời gian cổ phiếu này nó lên đến 50 và chúng ta sẽ đưa ra một kết luận là gì ạ là cổ phiếu này nó lên đến 50 mà chúng ta không mua được đúng không nghe cái ông Dũng này 38 là báo là cao và bây giờ cổ phiếu lên 50 hoặc lên 60 và chúng ta cảm giác là rất là hối hận khi đó đúng không ạ nếu anh chị em thấy điều đó nhìn ra điều đó thì có thể comment cho Dũng được không ạ hãy comment ạ hãy comment số 1 đi ạ hãy comment số 1 đi ạ để chúng ta nhận ra những điều này nó diễn ra thị trường vậy khi thị trường đi lên á, thị trường đi lên đi lên đi lên thì cái việc mà chúng ta thấy là chúng ta mua ở vùng nào nó cũng thành công nếu cổ phiếu mà uh, ờ, MBB này anh chị em mua bất cứ đoạn nào cứ để đầu tư khoảng độ 3 tháng là chúng ta vẫn thành công đầu mua ở đoạn này đầu tư cũng thành công mua đoạn này đầu tư thành công mà nếu mua ở dưới này thì càng thành công nữa nên ở đây chúng ta mới có khái niệm là nếu cổ phiếu này đầu tư dài hạn trong khoảng độ một năm vừa qua thì chúng ta đã thành công rồi nên có một chiến lược đầu tư dài hạn hoặc là đầu tư để ngồi thời gian một hai năm nó là chiến lược và chúng ta sẽ chứng minh ở trên cổ phiếu này đúng không chúng ta chứng minh bằng dựa vào cái cổ phiếu này để chúng ta chứng minh nhưng thực tế nó lại không phải như vậy thực tế nó không phải như vậy bởi vì chúng ta nếu chúng ta để ý quay trở lại một vài các cổ phiếu vừa qua chúng ta cũng làm như thế thì điều gì sẽ diễn ra chẳng hạn như cổ phiếu Vinamilk ạ chúng ta sẽ biết ra là nếu chúng ta cũng giữ như vậy ở trên vùng này thì có thể giá từ 150 115 nó đã xuống còn 90 rồi chúng ta sẽ thấy điều gì diễn ra hoặc là chúng ta để ý một vài các cổ phiếu như BVH chúng ta cũng giữ ở đây thì có thể chúng ta cũng đã thấy rằng là cổ phiếu này từ giá 72 nó đã xuống gì ạ 55 rồi ạ nên ở đây chúng ta biết rằng là mọi thứ chúng ta gì ạ bị bóp méo bị bóp méo khi mà chúng ta gì ạ tập trung vào những gì ạ chúng ta tập trung vào những cái gì mà chúng ta không biết thực tế là chúng ta không biết những cái gì chúng ta không biết chẳng hạn câu chuyện về thông tin thông tin trong nếu có cho phép thì Dũng sẽ phân tích một cái bài về tâm lý hành vi của các nhà đầu tư dựa vào một cái tâm lý một cái hot trend trên thị trường trên thị trường xã hội bây giờ trong xã hội bây giờ để anh chị em sẽ thấy rằng là nếu chúng ta nhìn cái hot trend đấy cái cái trend vậy đợi và chúng ta gì ạ chỉ cần thông minh một chút là chúng ta có thể biết rằng là mọi thứ nó đúng sai phân biệt đúng sai như thế nào à, ok à, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cổ phiếu khác cũng đang chen đi xuống và nếu chúng ta không nhận ra thì rõ ràng là chúng ta thấy là chúng ta mua chúng ta gì ạ thấy rằng bị lỗ CTD chẳng thế à, đúng không một cổ phiếu CTD một cổ phiếu rất hot trong giai đoạn trước nhưng chúng ta mua chúng ta bị thua lỗ nên cái cổ phiếu MBB nó lên là mọi người sẽ cho chúng ta chứng minh cho chúng ta nó đang đúng hoặc là chúng ta sẽ đưa vào một cổ phiếu khác đây cổ phiếu Hòa Phát và chứng minh cho chúng ta đúng bởi vì chúng ta đầu tư dài hạn nhưng thực ra chúng ta cũng chẳng biết rằng giữa Hòa Phát và gì ạ Hòa Phát và một số cổ phiếu khác Vinamilk nó khác nhau ở những điểm nào đúng không thực tế nhiều người chỉ gì ạ tập trung vào thông tin thôi nên cũng chẳng biết khác nhau điểm nào nên ở đây tôi muốn nói anh chị em là, là vì chúng ta không biết chúng ta gì ạ chúng ta không biết những gì chúng ta không biết nên chúng ta luôn luôn hành động luôn luôn làm những cái bài chúng ta đang làm bởi vì chúng ta đang làm những cái việc chúng ta đang làm nó dựa trên những cái kinh nghiệm trải nghiệm chúng ta nên sẽ có anh chị em nào đã lãi được 200 phần trăm và thậm chí là nhiều hơn khi mà áp dụng chiến lược của Dũng đưa vào nhưng cũng đã có rất nhiều anh chị em bị thua lỗ thua lỗ khi mà gì ạ khi mà không hiểu và chỉ mua những cổ phiếu giá rẻ trung bình giá rẻ và chỉ mua những cổ phiếu mình yêu thích thế ở đây với một cổ phiếu gì ạ cổ phiếu gì ạ MBB thì với chiến lược mà Dũng đã mua ở trong những giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn khi nó vượt qua đỉnh ở đây đây là giai đoạn đây là một cái đáy thứ hai và nó vượt qua chúng ta sẽ có thể mua thêm đoạn vùng này đây gọi là điểm mua sớm và mua thêm nữa ở giai đoạn này và đi mua đoạn chính đoạn cuối cùng điểm này một số trường hợp Dũng có vẫn có khuyến nghị mua thêm ở đây nhưng đến vùng này là chúng ta bắt đầu có thể giảm dần tỷ trọng tức là chúng ta giảm dần tỷ trọng với gì ạ hôm nay một vài group Dũng đã nhắn là chúng ta bán bao nhiêu ạ chúng ta bán cổ phiếu bao nhiêu ạ theo anh chị em là bán bao nhiêu là được đầu tiên chúng ta phải giảm dần tỷ trọng và bán bao nhiêu ạ có thể comment đúng không ạ chúng ta sẽ comment Tại vì Dũng biết rằng là ở đây chỉ có những anh chị em học viên của Dũng hoặc là những anh chị em đã theo dõi Dũng đủ thì mới hiểu điều này đúng không hiểu điều này còn nếu bình thường thì chúng ta không thể hiểu được tại sao lại bán 500 cổ phiếu đúng không bán 500 cổ phiếu hoặc là 1.000 cổ phiếu đúng không tại sao lại như vậy bởi vì chúng ta cần phải bán để tạo ra cái vị thế là chúng ta đang thoát cổ phiếu này ra đấy bán lấy một lượng cổ phiếu nhỏ trước ra để chúng ta tạo ra cái vị thế bởi vì lúc này là cái tâm lý của chúng ta cái tâm trí của trong đầu óc chúng ta nó có xu hướng bán dần ra chứ không phải nó đang có một trạng thái là phải giữ cổ phiếu này và khi chúng ta bán dần ra thì mỗi một hôm cổ phiếu bắt đầu lên cổ phiếu này tiếp tục lên là chúng ta sẽ rút dần ra rút dần ra nên đến lúc nào cổ phiếu bắt đầu nó gì ạ à, tạo đỉnh thì chúng ta gì ạ à, chúng ta sẽ không bị căng cứng về tâm lý đúng không không bị căng cứng về tâm lý bởi vì khi mà chúng ta mua ở những cái vùng này chẳng thế đây chúng ta mua giai đoạn 2 nhá giai đoạn 2 giai đoạn 1 thì chúng ta bỏ qua rồi ạ à. giai đoạn 1 là chúng ta đã có những điểm mua này Đấy, những điểm mua này và chạy nước rút như này chúng ta bán ra nhưng đây là giai đoạn 2 khi mà cổ phiếu quay lại chúng ta sẽ mua những cái điểm và khi mà cổ phiếu chúng ta đã có những cái tỷ lệ gọi là đầu tư theo gì ạ kim tự tháp trong một xu hướng tăng thì đến giai đoạn này chúng ta sẽ cần phải bán dần ra để tạo ra một cái xu hướng là thoát cổ phiếu dần và trong cái tâm trí chúng ta nó luôn luôn tạo ra một cái xu hướng một cái định vị là chúng ta đang bán cổ phiếu thay vì chúng ta nắm giữ hoặc là chúng ta có xu hướng mua thêm đấy là một trong những chiến lược mà Dũng muốn chia sẻ có rất nhiều cổ phiếu sau khi đạt đỉnh nó sẽ tăng rất là mạnh nên anh chị em có thể thấy rằng là những cái cổ phiếu chạy nước rút khi đặt đỉnh nó tăng rất là mạnh đây như cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta bán và nó tiếp tục lên tiếp tục lên là chúng ta sẽ gì ạ tiếc nhưng quan trọng là chúng ta đã bán trên cái vị thế đang tăng này thì đấy là một cách thức để chúng ta gì ạ một là chúng ta giảm dần tỷ trọng margin hai là chúng ta luôn luôn tạo ra thế chủ động trong đầu tư đây là một chiến lược bán nhỏ mà Dũng muốn mách anh chị em để giảm bớt cái sự căng cứng về tâm lý thay vì chúng ta lại bị thị trường gọi là tâm lý thị trường bóp méo tức là chúng ta đang bị thị trường bóp méo và chúng ta thấy là những cái phiên cuối của thị trường này nó có hai dạng khi mà cổ phiếu tăng với khối lượng lớn giá tăng mạnh ở những nền này thì đây chúng ta gọi là gì ạ những cái điểm mà dòng tiền lớn vào đúng không dòng tiền lớn vào và chúng ta gọi là những cái điểm mua an toàn nhưng thực tế là trên cái điểm cao nhất cũng có một cái nến tương tự như vậy có những khoảng trống lớn như vậy chúng ta gọi là gáp thì đây chính là những khoảng trống kiệt sức hay là đây là lúc chúng ta gọi là vùng quá mua quá mua này chúng ta hiểu đơn giản đó là big boy họ bán ra và nhà đầu tư nhỏ lẻ họ hưng phấn quá họ mua thêm vào nên gọi là quá mua và chính vì vậy nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ là những người treo trèo lên ngọn cây và bắt đầu rơi xuống tự do còn nhà đầu tư Bitcoin là họ sẽ bán dần ở vùng trên này và họ nổ một cái lần cuối cùng trước khi mà thị trường bắt đầu kết thúc và chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều các cổ phiếu trong cái giai đoạn này họ đang ở giai đoạn gần như ở trên đỉnh ngọn cây rồi họ đã phân phối nhịp đầu tiên và khi phân phối này chưa phân phối hết họ lại kéo lên hoặc là một vài cổ phiếu khác mà Dũng chia sẻ trong cái phiên hôm qua đó là những cổ phiếu dạng như này anh chị em đã nhớ cái câu chuyện mà Dũng đã phân tích cổ phiếu gì ạ H gì ạ HSG khi mà nó đang tích lũy và nó cố gắng gắng kéo lên trước khi mà kết thúc chu kỳ và chúng ta thấy là đây là quá trình tạo đỉnh và nó sẽ gì ạ nó còn một nhịp cuối cùng trước khi kết thúc nên tại sao chúng ta lại cứ phải để đạt đỉnh cho nó bán không có chuyện đạt đỉnh chúng tôi bán đâu nên chiến lược đầu tư mà anh chị em thấy ở đây đó là gì ạ với với mỗi chiến lược thì chúng ta sử dụng một chiến lược khác nhau nhưng ở trên cái video này Dũng muốn anh chị em hiểu rõ rằng là một cổ phiếu chúng ta gọi là một cái cổ phiếu khá là hot trong cái phiên hôm nay đó là cổ phiếu MBB đang tăng 1,6 đúng không ạ Vậy trước khi mà chúng ta ấy thì nhà mình bao nhiêu anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu MBB và comment cho Dũng số 1 đúng không ạ ai anh chị em đã nắm giữ một MBB mà thời điểm mà Dũng chia sẻ đúng không chúng ta thấy comment số 2 tức là một hai đi ạ anh chị em này Dũng chia sẻ mà chúng ta mua được chúng ta mua được và chúng ta đang nắm giữ thì comment là số 2 Đấy, chúng ta thấy rằng là rất nhiều anh chị em khi mà tham gia chương trình kênh của Dũng anh chị em thấy rằng là cái việc mà chúng ta gì ạ việc chúng ta có lợi nhuận khi mà chúng ta hiểu rõ về chương trình của Dũng thì câu chuyện đấy là Dũng là người gì ạ à? Dũng là người hướng dẫn anh chị em mua đúng không có phải là Dũng là người hướng dẫn anh chị em phân tích và mua cổ phiếu thì bây giờ Dũng có phải là người cũng phải hướng dẫn anh chị em bán ra đúng không đúng không có phải là bây giờ cũng phải là, là người hướng dẫn anh chị em cách để chúng nó bán ra dần với cổ phiếu này đúng không ạ giống như cổ phiếu Hòa Phát á thì Dũng là người anh chị em hướng dẫn anh chị em bán mua vào thì Dũng là cũng là phải người hướng dẫn anh chị em thoát ra ở trong giai đoạn vừa qua có phải không ạ thế thì cái việc mà khi mà chúng ta bán ra hoặc thoát ra thì cái việc đó gì ạ à, nó sẽ chỉ đúng với những ai đang gì ạ à, đang theo cái chương trình của Dũng thôi còn nó không đúng với tất cả những người ngoài kia bởi vì chúng ta cũng không một hệ quy chiếu không có một hệ quy chiếu thì không thể đầu tư được nên có rất nhiều anh chị em có hỏi Dũng là Dũng là có quản lý có quản lý tài khoản cho không thì Dũng trả lời là không tức là Dũng hiện tại Dũng đang làm cho công ty chứng khoán nhưng Dũng sẽ không quản lý tài khoản cho bất cứ một ai đó mà không gì ạ à, nằm trong cái gì à, nằm trong hoặc hiểu rõ hệ thống của Dũng chủ yếu là những anh chị em học viên thì anh chị em mới hiểu được còn phần lớn mọi người sẽ không hiểu được nên anh chị em sẽ thấy rằng là rõ ràng là chúng ta chỉ học thì chúng ta mới biết được thôi ạ à và có một cái điều này nữa anh chị em sẽ thấy rằng là nếu chúng ta gì ạ không học thì không bao giờ thành công được nếu chúng ta đọc sách thì chúng ta phải mất 5 đến 10 năm 5 năm chúng ta thành công còn nếu chúng ta học nhớ là học phải học tư duy đúng học phải tư duy đúng và chúng ta sẽ có một cái khóa học đó là bí mật đầu tư sẽ diễn ra có thể một vài ngày nữa thì khóa học này là khóa học miễn phí khóa học miễn phí Dũng làm dành cho tất cả những anh chị em đặc biệt là anh chị em chưa hiểu về tư duy đầu tư chứng khoán như nào và một phần cuối Dũng muốn hỏi anh chị em là vậy nếu anh chị em có nghĩ rằng là nếu mà không học đúng không không học thì có hiểu được cái thị trường nó đang vận động như nào không bao chị em đã học cái buổi tối hôm qua gì mà Dũng phân tích thị trường hay là cổ phiếu đạt đỉnh vậy nếu chúng ta không biết được cái điều đó thì chúng ta có thể thành công được trên thị trường hay không anh chị em có nhớ bài tối bài học tối hôm qua khi thị trường đạt đỉnh á chúng ta sẽ không có biết được thị trường khi nào đạt đỉnh không chúng ta có biết thị trường vận động ra sao không không thể biết được nha không bao giờ biết được đây là điều chắc chắn bởi vì chúng ta chỉ cần dạ, nắm ở một góc độ thôi và thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ biết rằng là chúng ta gì ạ dạ, khi mà chúng ta quan sát trên thị trường chẳng hạn có câu chuyện như là này nếu mà Dũng bảo anh chị em là hãy gì ạ dạ, đừng gửi tiết kiệm được chưa đừng gửi tiết kiệm và hãy đầu tư chứng khoán thì đó là sai nhưng dạy dũng ấy nói là gì ạ hãy dành một số tiền nhỏ hãy học một cái hệ thống phương pháp đầu tư đầu tư với số tiền nhỏ thành công thì hãy mang tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư thế mới là gọi là đúng còn bảo anh chị em là dừng tức là không gửi tiết kiệm mà đầu tư vào chứng khoán hoặc đầu tư vào vàng thì đó là tư duy bị sai tư duy đúng là gì ạ hãy dừng gửi tiết kiệm được thì hãy là, là hãy bỏ ra một khoản tiền nhỏ tìm ra cho mình một hệ thống đầu tư đúng tức là không phải học của Dũng học ai cũng được nhưng tìm ra cho mình một hệ thống đầu tư phù hợp với tính cách của mình phù hợp với con người của mình đúng không sau đó gì ạ lúc đó mới có thể đầu tư vàng có thể đầu tư chứng khoán đấy và VSA là một hệ thống đầu tư mà các bạn có thể biết vàng nó đi về đâu chứng khoán nó đi như nào và Bitcoin nó sẽ về đâu và nếu chúng ta hiểu về rõ thì chúng ta sẽ biết rằng Bitcoin có thể tới đây nó còn xuống thấp hơn nữa và chúng ta sẽ gì ạ đấy nên đừng có mang tiền nhàn rỗi đi đầu tư chứng khoán tư duy đó là tư duy chết người anh chị em tư duy chết người đấy gì ạ hãy dành một số tiền nhỏ để trang bị cho mình ạ trang bị cho mình ạ công cụ đúng là dìu phải gì ạ dìu phải được mai phải được rũa thì trước khi chúng ta vào rừng chúng mới chặt được còn nếu mà dìu mà vào rừng mà chúng ta lại giàu dìu cùn thì chả chặt được cái gì đâu ạ đúng không nên mỏ vàng là chúng ta cần phải gì ạ kiến thức nó phải là phần quan trọng vì có thời gian nữa mà Dũng đang thấy rằng là trên thị trường nó đang có một trend đang hot đó là gì ạ đó là một cái gì ạ à? một cái diễn viên hài rất là nổi tiếng thực sự là nếu chúng ta hiểu hiểu diễn viên đó chúng ta hiểu về nhu cầu chúng ta hiểu về danh vọng chúng ta hiểu về tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ không bao giờ bình luận không bao giờ nghe tin những cái bài báo lá cải đâu ạ thì cái chương trình này chúng sẽ phân tích chúng ta để chúng ta hiểu luôn về gì ạ hiểu luôn về ở trên thị trường mọi thứ gì ạ thông tin nó là sai sự thật thông tin luôn sai và chúng ta gì ạ nhận được thông tin sai là chúng ta sẽ gì ạ trả giá cho những thông tin bởi vì thông tin nó bóp méo khi nó bóp méo thì dẫn đến cái gì ạ thông tin nó bóp méo thì dẫn đến là gì ạ chúng ta sẽ gì ạ chúng ta biết nhu cầu của nghệ sĩ đó là gì ạ nhu cầu về danh vọng đúng không nhu cầu danh vọng nhu cầu cho đi khi họ có nhu cầu danh vọng và nhu cầu cho đi thì họ không bao giờ dành cái số tiền đó cho bản thân mình đâu ạ và chúng ta hiểu bên trong sâu thẳm nó là gì nếu chúng ta để ý một chút hiểu ngay cái điều đó ok thì đó nếu anh chị em nào có đọc thì hãy gì ạ hãy thử tư duy lại anh chị sẽ một người bị ca một người gì ạ rất là khó khăn đấy cầm một số tiền đó để biển thủ báo chí đưa giật tít là thực sự nó không nếu chúng ta hiểu về nhu cầu thì Dũng sẽ dành cho gì ạ chúng ta một cái bài phân tích để chúng ta tự hiểu chứ không phải là Dũng dựa vào cái cái gì ạ cái lời cá nhân đúng không không dựa vào cá nhân mà dựa vào tự chúng ta có thể tìm ra được cái tự chúng ta có thể nhận biết ra được đúng hay sai còn nếu chúng ta mà dựa vào cảm xúc cá nhân dựa vào người khác là chúng ta sai rất là nhiều nên cái này sẽ ứng dụng vào thị trường chứng khoán ok thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi cái bản tin ngắn trong buổi sáng ngày hôm nay thì uh, thị trường hiện đang từ ờ, tức là dịch bệnh covid thì đang diễn ra khá phức tạp nên Dũng cũng uh, dành rất nhiều thời gian để có thể chia sẻ để động viên cũng như là giao lưu với tất cả anh chị em Dũng mong rằng là chúng ta hãy gì ạ cho Dũng một like và nhớ là chia sẻ cái video này cho gì ạ cho cộng đồng và đặc biệt là anh chị em gì ạ à, hãy gì à, sau mỗi video này thì anh chị em cho Dũng một cái comment ở đấy đúng không comment gì cũng được yeah, dạ, comment gì cũng được nhưng nhớ là comment comment cho Dũng một comment để Dũng biết rằng anh chị em đang nghĩ gì và cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đang theo dõi chương trình của Dũng trong buổi sáng hôm nay chúc anh chị em thành công và hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin cảm ơn